ở đây sẽ có hai ngôn ngữ là Việt Nam cũng như là English này đó ở đây thì mình sẽ chọn Việt Nam nha nhấn vào submit để xác nhận này bước theo để đăng ký tài khoản ấy thì bạn sẽ nhấn vào tài khoản ở góc bên phải dưới cùng này sau đó thì bạn sẽ đánh chọn mục ờ, đăng ký ở bên này nhá đầu tiên nhất là mục ờ, tên người dùng ấy thì bạn sẽ đánh ờ, nhập tên đăng nhập nhớ viết liền không dấu nhá sau đó mục mật khẩu thì bạn sẽ đánh tạo mật khẩu đăng nhập kế nữa mục xác nhận mật khẩu thì bạn sẽ đánh nhập lại mật khẩu đăng nhập giống y hệt như ở phía bên trên này, này. Kế tiếp nữa ở mục ờ, số điện thoại thì bạn sẽ đành ờ, nhập số điện thoại ờ, liên lạc chính của bạn vào nhá. Nhớ viết 9 chữ số cuối thôi vì ở đây có cộng 84 rồi thay cho chữ số 0 rồi nhá. Kế tiếp tích chọn vào tôi chấp nhận chính sách này và cuối cùng nhấn vào nút đăng ký này để tiến hành tạo một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100 trăm nha. Sau khi tạo tài khoản thành công rồi thì bạn sẽ nhấn mục đăng nhập này, nhập tên người dùng, nhập mật khẩu đăng nhập và nhấn vào đăng nhập ha. Sau đăng nhập xong rồi thì đây chính là giao diện là trang chủ của app này nhá. Ok chúng ta sẽ đánh nước vào vòng trang chủ này kéo xuống này thì đối với trò này ấy, đó chính là trò bom hoặc lương nha Ok để chơi thì bạn sẽ nhấn chọn vào này Giờ thì bạn quan sát góc phải chưa cùng nhá Là chúng ta có thể chơi bằng tiền thật này Là hiện tại mình đã nạp 286.000 vá phải đồ Hoặc là bạn có thể chơi bằng à, tiền trải nghiệm nha. Các bạn nhấn vào đây này Đó sẽ có mục thử nghiệm này Và bạn à, sẽ nhận được 100.000 à, thử nghiệm nha. Ok thì bạn quan sát nhá Là những người mới bắt đầu ấy Tức là chúng ta đăng ký tài khoản thành công ấy Chúng ta không cần nạp tiền Chúng ta vẫn chơi được nhá Bạn nhấn chọn vào này Thì bạn quan sát này Là chúng ta sẽ được tặng uh, miễn phí 2.000 đồng Và chơi 25 vòng Chúng ta không sợ mất tiền nhá Đó tức là chúng ta sẽ được uh, miễn phí lên tới 50.000 ờ, này Cũng như là một uh, tài khoản thử nghiệm ấy Chúng ta cũng được uh, tặng 100.000 Để chơi uh, trải nghiệm trước ha Ok như ở đây thì mình sẽ chơi bằng tiền thật luôn Đó bạn quan sát này Là ở đây sẽ có 9 tấm bản đồ nhá chúng ta sẽ có thể mở ra rương hoặc là bom và trong 9 tấm bản đồ này ấy, thì sẽ có một tấm là bom nha đó kéo xuống này là chúng ta sẽ tiến hành ờ, chọn số tiền chơi này mức thấp nhất sẽ là 2.000 và cao nhất sẽ là một triệu nha đó ví dụ đây mình sẽ chơi 2.000 này đó ok bạn sẽ bấm vào bắt đầu trò chơi để tiến chơi này rồi bước theo thì bạn sẽ tiến hành ờ, chọn bản đồ nha ok ví mình chọn tấm bản đồ này chẳng hạn này đó như bạn quan sát này là mình đã mở rương và mình được uh, gấp 1,13 lần số tiền nha kế tiếp là tấm bản đồ này đi đó tiếp tục này gấp 1,14 này rồi đây này đó gấp 1,17 này và chia sẻ thêm với các bạn ấy là các bạn chỉ cần mở trên ờ, ba rương là chúng ta đã có lãi rồi nhá đó dụ đây mình nhấn vào rút tiền này thì bạn quan sát này là vừa lãi mình chơi 2.000 đúng không và mình sẽ nhận được là ờ, 2.967 đồng này tức là mình lãi 967 ờ, đồng nhá đó ok mình sẽ tiếp tục chơi nữa nhá dù đây mình chơi 2.000 thì bây giờ mình sẽ chơi 5.000 chẳng hạn này sẽ nhấn vào 5.000 này sau đó nhấn vào tôi đã sẵn sàng này kế tiếp ờ, chọn là ờ, bắt đầu trò chơi nha tiếp theo là chúng ta sẽ đành ờ, chọn đường này giúp mình chọn đường số 3 này đi đó rồi cái này đi rồi tiếp tục cái này đi đó cực kỳ đơn giản đúng chưa ạ giúp mình chọn thêm một đường nữa nhá cái này đi ok sau đó nhấn nút tiền này đó và mình đã lãi 3.855 đồng nhá đó cách chơi cực kỳ đơn giản đúng chưa ạ và bạn quan sát này là đây trong 9 tấm bản đồ là sẽ có một ờ, tấm bản đồ là bom nha còn là 8 cái còn lại này sẽ là có tiền nha Ok mình sẽ tiếp tục chơi một lần nữa nha lần này mình sẽ chơi 10.000 nha nhấn bắt đầu trò chơi này Ok chọn tấm này này tấm này này đó bạn quan sát này vừa xong mình chọn vào bản đồ là có bom nha nên là mình chưa thắng là mình đã thua 10.000 nha Ok Ok tiếp theo thì mình sẽ chơi 100.000 ờ, chẳng hạn này và bạn lưu ý nhá là nếu mà chúng ta muốn chơi 100 nghìn ấy thì chúng ta sẽ nhập ở phía dưới này nhá. Đó nhập 100 nghìn này này. Vì ở trên đây chúng ta sẽ không ấn được nhá. Kế tiếp nhấn vào tôi đã sẵn sàng này. Ok, tiếp tục chọn là bắt đầu trò chơi nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đánh chọn tấm bản đồ nhá. số đầu tiên này. Rồi thứ hai tiếp này. Này đi. Mình sẽ chọn thêm một tấm nữa nhá. Như thế này mình đã có lãi rồi này. Ok, bây giờ mình sẽ nhấn rút tiền này. Đó các bạn quan sát này, là mình đã lãi 77.000 nhá tiếp tục chơi rồi nhá chơi lên 500.000 ờ, luôn nhấn ờ, dụ như ván này mình sẽ chơi 200.000 đi đó sau đó nhấn tôi đã sẵn sàng này nhấn bắt đầu trò chơi này chọn này chọn tấm bản đồ này rồi chọn 3 tấm thôi nhá nhấn nút tiền này ok lãi 96.000 nhá rồi cây ván này mình sẽ chơi 100.000 chẳng hạn này rồi nhấn bắt đầu trò chơi nha Kế tiếp ờ, vẫn tiếp tục như thế Chọn tấm bản đồ này Đó Rồi chọn 3 tấm thôi nha Sau đó nhấn nút tiền này Ok mình đã lãi 48.335 đồng rồi nha Đó và mình đang có số dư là 611.000 này Lát nữa thì mình sẽ rút tiền luôn Để xem tiền về có nhanh không nha Và làm sao để chúng ta có thể nạp tiền ấy Thì bạn sẽ nhấn vào ví này Kế tiếp ờ, chọn mục nạp tiền nha thì ở đây sẽ có rất nhiều các hình thức nạp tiền nha, từ ờ, ngân hàng trực tuyến này hay là chuyển khoản ngân hàng này cũng nhỏ quét mã QR rồi chuyển tiền qua ví điện tử Momo nha. rồi đây mình nạp trực tiếp qua ngân hàng thì mình sẽ chọn là ờ, chuyển khoản ngân hàng này sau đó bạn sẽ tiến hành ờ, nhập số tiền bạn muốn nạp nhá thì uh, min nạp ở chi app này sẽ là 50.000 này và số tiền nạp tối đa sẽ là 10 triệu nhá Ok kế tiếp nhấn vào đặt hàng ngay bây giờ để tiến hành nạp tiền này rồi bước theo thì bạn sẽ đành uh, chọn ngân hàng chúng ta chuyển tiền nhá sẽ có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ luôn đó bạn sẽ tiến hành chọn ngân hàng phù hợp dưới đây mình chọn ngân hàng ACB tức là ngân hàng Hà Châu này kế tiếp thì sẽ ra một giao diện nạp tiền như này nha. ở đây sẽ có 10 phút để bạn là có thể nạp tiền này phía dưới sẽ là hình ảnh mã QR này rồi kéo xuống tiếp sẽ là các thông tin nạp tiền nha, như ngân hàng này ACB tức là ngân hàng Hà Châu đấy rồi tên chủ tài khoản nhận tiền này cũng như số tài khoản rồi à, số tiền bạn nạp này và kế tiếp nữa là nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản nha. bạn nhấn vào đây để sao chép này đó và nhớ lưu ý nhé, chuyển tiền chính xác nội dung ờ, like của nhà số tiền like đến số tài khoản like của chủ tài khoản like và của ngân hàng này nhá. Thì đó là cách nạp tiền vào app này, cực kỳ đơn giản đúng chưa ạ? Ok, kế tiếp nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn là ờ, những mục khác này, như đây có mục ờ, bảng xếp hạng nhá. Đó thì bạn quan sát này, sẽ có lịch sử rút tiền của những người chơi nha. Ở đây sẽ có tất cả lịch sử này, cũng như là 24 giờ qua này. Đây là top 5 nha, bạn thấy quan sát thế này. Ok, tiếp theo là mục uh, liên kết này thì ở đây nhá sẽ có đường link giới thiệu của bạn này đó sẽ đường liên kết một này cũng như là hai này rồi ba này bạn à, nhấn vào đây để sao chép nha sau đó chia sẻ đường link này đến bạn bè người thân hoặc à, lên các trang mạng xã hội như Facebook, à, Zalo rồi TikTok cũng như là YouTube hoặc là chia sẻ lên các group hội nhóm như nhóm Facebook, nhóm Zalo rồi nhóm Telegram khi người đăng ký qua link của bạn ấy thì bạn sẽ nhận được hồng nha rồi cuối cùng là phần nhiều bạn quan tâm nhất đúng chưa mình sẽ chia sẻ review cho bạn là cách chúng ta rút tiền nha quay trở lại mục trang chủ này sau đó nhấn vào mục uh, ví này kế tiếp bạn chọn sang mục rút tiền nhá thì uh, trước rút tiền ý, thì bạn sẽ hành uh, ờ, thêm tài khoản ngân hàng cho mình nhá ở đây thì mình đã thêm rồi này kế tiếp kéo xuống này các bạn sẽ hành uh, chọn số tiền bạn muốn rút này thì min rút tức là số tiền rút tối thiểu ở trang này sẽ là 120.000 đây ở đây thì hiện tại mình đang có 611.000 này thì mình sẽ rút hết luôn nha và ở đây chỉ có mốc chọn là 500.000 nên mình uh, sẽ rút 500.000 này kế tiếp nhấn vào đặt hàng ngay bây giờ để xác nhận rút này Ok lúc này xin thông báo là rút tiền thành công này Bây giờ thì mình sẽ hành truy cập vào tài khoản ngân hàng của mình Xem tiền của mình đã được cộng chưa và được cộng à, sau bao lâu nha Rồi ok thì bạn quan sát này Là sau tầm khoảng 2 phút thôi là tiền của mình đã về rồi nha 464.500 đồng này Tức là phí rút của chúng ta nha Sẽ là 5.500 đồng cộng với 6% trên à, tổng số tiền chúng ta rút nha Đó bạn có thể quan sát thế này Vừa nãy mình rút 500.000 và mình nhận được là 464.500 à, đồng ha